Thấp thoáng ánh mắt đôi mong anh thơ hơn mê say Anh cho em tan trong miền man quên luôn đi đêm ngày Chẳng nhẹ vừa vặn hai ba giây nhưng con tim đâu hay Bối sẽ khẽ lên ngôi yêu tình đông để thật đầy Em ngẩn ngơ cứ ngỡ Em ngẩn ngơ cứ ngỡ Thật ngọt ngào em diêu đắm chìm Phút chốc viết tiếng tư gieo nên thơ Có câu ca trong gió hát ngân nga dù trời mây Nhẹ nhàng đón ban mai ngang qua trao nụ cười nắng đôi trên khoe sắc vui đôi giữa muôn ngàn hoa dù dần đến nhân gian âu yếm tâm một người hình như chính anh hình như chính là anh đừng thở xin hãy lắng nghe và giúp em trả lời đôi điều còn băn khoăn có chắc yêu là đây đây đây có chắc yêu là đây đây có chắc yêu là đây đây đây có chắc yêu là đây đây anh lang thang cả ngày trong tâm trí đi không ngừng cả ngày trong tâm trí si mê thêm cuồn quay Yahoo Có chắc yêu là đây Chắc gì nữa mà chắc Sang tình nhớ đêm trắng từng từ còn không phải yêu là gì Có chắc yêu là đây Rồi thật gì nữa mà mắc Đêm mình nắm tay nói ra ngay rồi mơ hộ theo làm gì Nhanh chân chạy mua một bó hoa Thêm luôn một món quà khuôn mặt tư cười lên vô tư gạt đi lo ô mình mé nhà Và rồi bước ra Bước ra Bước ra trong gió hát ngân nga dù trời mây nhẹ nhàng đón ban mai ngang qua trao nụ cười nắng đôi trên quen sắc vui đôi giữa muôn ngàn hoa duy dần đến nhân gian âu yếm tâm hồn người hình như chính anh hình như chính là anh đừng thở xin hãy lắng nghe và giúp em trả lời đôi điều còn băn khoăn có chắc yêu là tâm trí đi không ngừng cả ngày trong tâm trí xin mê thêm cuồn quá chắc yêu lơ đây